được gì đây ôi lên được rồi dễ quá mà rồi nào trườn qua đây cái nào trườn qua đây ra để xem có cái gì hay không nào ô ta ta à có trò đấm bốc nào tập tay tập đấm bốc này ờ nhạc gì hay thế nhở ồ hay quá nhở thôi nào một quả chưa xuống đã nào chưa để sang cái uh, phòng bên kia bây giờ nhỉ hình như là không có lối đi không tìm thấy nhỉ đường nào để đi nhở 走吧。 right now. Stay kia thật là khó khăn quá uhm. Các bạn làm thế nào mà đi qua được cái bể bóng này nhở Ui, mình thì chỉ nghĩ là mình hơi cả ừ, bạn lại trèo vào cái chỗ mình đã trèo rồi hình như chỗ này là làm cái cá đây wow, mà không có bạn nào mà